Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Wish yeah, yeah, yeah. Là Kazu bây giờ ờ. ở... đâu? đây là Quảng Nam Là đường Nghĩa Tụ Tại sao Kazu đến ở đây? À? Là đến ở đây Chùa bằng Phật nha Nghe nói là chùa này là có 10.000 Trung Phật nha rất rất nhiều có thể không có chùa ờ, như này nhá tượng Phật Kamakura Nara là nổi tiếng nhưng mà tượng Phật chỗ là rất rất lớn nè mà đây là có nhiều nè tượng Phật á, mười nghìn quá nhiều nè là đi đi đi thôi nhé. ở Sài Gòn cái đó. rồi bóng cây là bao nhiêu tiền lấy tiền mình không tự hủy à. nhiều đấy ok mà đây là chùa Vàng Phật nhé nhưng mà không có mình nhìn thường Phật nhé.